Alo, alo, vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu 24 giờ của mình và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày thứ ba ngày à, mùng 5 tháng 11 năm 2019 thì đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn bên những người thân yêu nhất của mình và trước màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái à, giao diện của kênh à, soi cầu 24 giờ và sau đây thì uh, kênh uh, soi cầu 24 giờ sẽ đi vào điểm sơ qua cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm nay giải mở thưởng miền Bắc ngày hôm nay ngày thứ ba ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 giải đặc biệt về có dạng năm số đó là 63990 Đấy, 63990 hai con đầu vào là con 63 tâm càng 9 đầu 9 đít không ăn thẳng cho mình con đôi đặc biệt ngày hôm nay là con 90 Đấy, và nó có cái tổng là tổng à, 49 cho tất cả quý anh em in cho quý anh chị em bộ đề đấy là bộ đề 04 đấy là ở cái phần giải đặc biệt còn cái phần à, đầu đuôi lô tô miền Bắc ngày hôm nay thì như quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy thì về phần đầu lô tô ngày hôm nay thì tất cả các đầu nó đều ra quý anh nhé tất cả các đầu nó đều ra không có đầu nào là câm cho chúng ta ngày hôm nay cả và ở à, cái phần đầu lô tô thì à, hôm nay quý anh chị em thấy chúng ta xuất hiện ở cái à, đầu 5 và đầu 9 là nó ra cho quý anh chị em là cũng khá chi là dày cũng khá chi là nhiều nháy Đấy. và đặc biệt nhất là ở cái đầu 9 đầu 9 hôm nay thì nó ăn cho mình con à, đuôi đặc biệt ở cái đầu 9 quý anh em nhé Đấy. còn lại các cái đầu lô khác nó ra cũng khá chi lồng đồng đều quý em nhé thì trong đó người ta có cái đầu 1 đầu 7 và đầu 8 thì mỗi đầu ra cho quý anh chị em là một nháy và tiếp sau đây mình sẽ đi vào cái phần đầu lô kép bằng thì như quý anh chị em đã chúng ta cũng đã biết thì hôm nay đầu lô kép bằng nó xuất hiện ở, cho chúng ta ở cái đầu không này đấy là con không không một nháy tiếp đến là ở cái đầu hai là xuất hiện cho mình con này hai và cuối cùng cuối cùng chị em nhé cuối cùng thì ở cái à, đầu lô à, kép bằng đó là ở cái đầu 8 đó, đó là về cho mình con 88 à, kép bằng con duy nhất của cái đầu 8 thì hôm nay chúng ta đã à, có ba cái đầu ra lô kép bằng đó là đầu 0 đầu 2 và đầu 8 các em nhé còn ở phần đầu lô hai nháy ở phần đầu lô hai nháy hôm nay thì chúng ta có lô hai nháy nó xuất hiện cho chúng ta ở cái đầu 3 đó là con 32 à, hai nháy và con 34 cụm hai nháy Đấy. và tiếp nữa là ở ta xuất hiện ở cái đầu lô hai nháy ở cái đầu đó là đầu 7 xuất hiện cho mình con 75 à con xin lỗi quý nhá đầu 5 xuất hiện cho mình là con 57 hai nháy đấy là ở cái phần đầu lô còn đuôi lô tô hôm nay thì à, chúng ta đã có cái đuôi à, 5 và đuôi 6 câm quý em nhé Đấy, đuôi 5 và đuôi 6 câm còn lại tất cả các, các đuôi nó đều ra Đấy, chỉ ngoại trừ đầu năm và à, cái đuôi 5 và đuôi 6 thôi còn sau đây thì mình sẽ à, quay vào cái à, video của ngày hôm qua thì hôm qua mình có lên video và đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu cũng như là những cái à, chạm đề chạm đuôi đặc biệt của ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại cái video xem là hôm qua Đấy, mình đã lên à, đưa lên à, video cho anh em thì đã chúng ta đã chiến thắng được những gì và không chiến thắng được những gì quý em nhé Đấy. đây là những cái cầu mà mình à, có đã chia sẻ cho anh em vào tối hôm qua cho ngày hôm nay thì hôm qua hôm qua thì ở trên cái video thì mình có đưa lên cho anh em tham khảo cho ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 độc thủ lô 79 bạch thủ lô 97 lô ghép xiên 9779 và 9795 về cái phần lô thì ở con độc thủ lô và con bạch thủ lô hôm nay thì nó đã không xuất hiện ở à, cái trong cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm nay quý vị nhé đấy. ở cái đầu 9 thì nó xuất hiện cho mình là con à, 98 này đấy 90 91 93 94 98 đấy. và con 97 của mình thì nó không xuất hiện Đấy, ở cái đầu 9 ngày hôm nay cùng theo đó là con 79 à, thì ở cái đầu 7 hôm nay nó chỉ xuất hiện cho mình mỗi con 78 thôi Đấy, và trong đó thì con 79 của mình nó là không ra thì à, cái cặp 7997 của mình thì hôm nay nó đã à, không không ra với em nhé Đấy. À, tiếp tục là quay về những cái thời kỳ là à, xịt lô và đó ở ờ, đấy là ở phần lô còn phần đề đề thì hôm ờ, qua mình lên video thì mình có bắt cho anh em là đề kết chạm đấy là chạm 2 và chạm 4 tổng 49 và 27 kết bộ đề bộ đề uh, à, 24 này 04 và bộ đề 02 đấy. và trong cái dàn đề ép vị hôm nay thì uh, có cặp 0990 đấy, có cặp 0990 cũng như là nằm trong cái bộ đề 04 cũng như là nằm trong cái tổng đề 49 hôm nay với anh nhé cho nên mình xin chúc mừng quý anh chị em nào hôm nay đã vào à, cái uh, kênh của mình và theo theo dõi được cái uh, những cái cầu uh, đuôi đặc biệt cũng như là tham khảo được những cái chạm đề cũng như những cái tổng đề những cái bộ đề cùng với cái dàn đề FV mà mình muốn chia sẻ cho cho anh em vào ngày hôm nay đấy là ở cái phần uh, đặc biệt đấy, còn và sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần chính của buổi tối hôm nay đấy là đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu đấy, của chạm đuôi đặc biệt cho ngày mai ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 các em nhé thì đây là cái cầu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em và cái cầu này hiện tại thì nó đang còn ăn thông và <clears throat> cái cầu này là nó bắt đầu là mình sẽ lấy từ cái ngày ngày mùng 1 của năm 2017 quý em là mình sẽ lấy hai con đầu vào hai con đầu vào quý em nhé để à, bắt chạm cho cái ngày là ngày à, mùng 1 của tháng à, 11 năm 2019 thì như quý nhân mà để ý này cái ngày mùng 1 của năm 2017 thì hai cái con đầu vào của cái giải đặc biệt thì nó là nó có là con 8 và con 3 thì mình sẽ lấy con 8 và con 3 này làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019 thì à, đuôi của giải đặc biệt ngày mùng 1 tháng 11 à, năm 2019 thì nó về cho mình là con 68 à, này thì ăn ta ăn được con 83 Đấy, thì ta ăn được cái chậm 8 anh nhé ta ăn được cái chậm 8 và sang ngày hôm sau thì ở hai cái con vị trí này là con 9 con 9 và con 9 thì ăn về cho mình con 94 à, ta ăn được chậm 9 và tiếp ngày sau đó nữa là ở đây ta có con 31 thì ta sẽ lấy con 3 con 1 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 3 ngày mùng 3 tháng 11 anh em nhé thì ngày mùng 3 tháng 11 thì đuôi con đặc biệt nó về cho mình con 11 thì ta tiếp tục ăn được cái chậm 1 Đấy và tiếp tục cho ngày hôm qua thì ở cái vị trí này ta có con không và con 4 thì mình sẽ lấy con không và con 4 này làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 4 ngày mùng 4 các nhá tháng 11 thì nó về cho mình con 43 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 4 ở cái vị trí này và tiếp tục ở cái vị này cho ngày hôm nay thì ta ở đây là ta sẽ có con 9 và con 0 cho ngày hôm nay thì ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 11 năm 2009 thì nó về đuôi con đặc biệt là về cho mình con 90 con 90 thì ta ăn thẳng Đấy, ăn thẳng hai chạm luôn quý vị nhé đó là chạm 9 và chạm 0 Đấy, cho cái cầu này cho ngày hôm nay và tiếp tục cái cầu này cho ngày à, mai Đấy, nếu cây cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho quý anh chị em thì ở ở cả hai cái vị trí của con đầu vào đấy là con không và con ba này thì mình sẽ lấy con không và con ba này làm chạm cho ngay ngày mai làm chạm cho đuôi đặc biệt vào ngày mai quý em nhé thì ngày mai theo cái cầu này ta sẽ có chạm không và chạm ba ở cái vị trí này ta sẽ có là chạm không và chạm ba quý em nhé đấy chậm 0 và chậm 3 đấy là cái cầu đầu tiên mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em thì đấy là cái cầu đầu tiên kia nhá và tiếp tục sau đây thì mình sẽ đưa cho anh em tham khảo một cái cầu nữa một cái cầu nữa quý anh em nhé và đây là cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai thì quý anh chị em hãy để ý này mình bắt đầu lấy hai cái con đầu vào của cái ngày mùng 1 tháng 9 này thì ta có hai con đầu vào đấy là con 6 à, và con 1 thì mình à, à, sẽ à, lấy con 6 và con 1 này làm chạm cho cái ngày ngày mùng 1 tháng 11 thì ngày mùng 1 tháng 11 thì nó về cho mình đuôi con đặc biệt là nó về cho mình là con 68 thì tan là cây chạm đây là chạm mà 6 này và tiếp tục tiếp tục cái cầu nó cho ngày à, mùng 2 thì ở đây ta có con 4 và con 0 thì mình sẽ lấy con 4 con 0 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 2 tháng 11 thì nó về đuôi con đặc biệt là con 94 thì ta là cái chạm 4 và ở cái cầu này à, tiếp tục cho ngày hôm sau thì ở đây ta có là con 9 và con 1 con 9 và con 1 nhé thì ngày mùng 3 à, ngày mùng 3 tháng 11 thì nó về đuôi con đặc biệt là con 11 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 1 cho, cho cái cầu này và ở ngày à, hôm qua hôm qua thì ở cũng ở cái vị trí hai con đầu vào của ngày mùng 4 tháng 9 thì ta có chờ con 4 và con 1 con 4 con 1 nhé thì à, sang mình sẽ lấy con 4 và con 1 này làm chạm cho cái ngày là ngày à, mùng 4 tháng 11 à, thì đuôi đặc biệt của ngày mùng 4 tháng 1 nó về cho mình con 43 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 4 theo những cái cầu này và ở cái vị trí này cho ngày à, hôm nay thì ta sẽ có con 3 và con 0 thì con 3 và con 0 này thì mình bắt làm chạm cho cái ngày hôm nay thì hôm nay đuôi đặc biệt nó về cho mình con 90 con 90 quý anh em nhé thì ta đã chiến thắng được à, ở cái chạm 0 ngày hôm nay theo những kiểu này và nếu như cái cầu này ngày mai nó mà vẫn tiếp tục chạy cho tất cả quý anh em thì chúng ta sẽ có là chạm 5 và chạm 8 cho cái cầu này chúng ta sẽ có chạm 5 và chạm 8 cho cái cầu này quý em nhé đấy đấy là cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh em vào ngày mai đấy 61 thì ăn về cho mình con 68 này ăn chậm 6 này 04 thì ăn về cho mình con 94 thì ăn về là cái chạm 4 này ở đây con 9 và con 1 thì ăn về cho mình con 11 ăn ta tan chạm 1 này và ở đây là ta có con 4 và con 1 thì à, ăn về cho mình là con 43 ăn chạm 4 và ở cái vị trí này cho ngày hôm nay là ở ta có chậm 0 và chậm 3 thì ăn về cho mình con 90 thì ta tiếp tục ăn chậm 0 và cái cầu này cho ngày mai thì ta sẽ có là chậm 5 và chậm 8 theo như cái cầu này cho ngày mai quý em nhé đấy, đấy là cái cầu à, thứ hai mình muốn chia sẻ với tất cả quý anh em và sau đây thì mình tiếp tục là đi vào cho anh em tham khảo một cái cầu nữa một cái cầu nữa quý anh em nhé một cái cầu nó chạy cũng khá chi là ok vâng ở đây là cái cầu thứ hai cái cầu à, cái cầu thứ ba quý anh em thì lỗi đây là cái cầu thứ ba mình muốn chia sẻ với quý anh em thì à, đầu tiên ở đây ta có là con à, 6 này cũng là những cái con đầu vào thôi quý anh nhé ở xuống đây là ta có con 74 này ở đây ta có con 81 này đây ta có con 68 68 nhá và ở đây ta có con 1 và con 4 con 1 và con 4 kia nhá con 1 và con 4 thì à, ở đây ta có này con 68 này con 94 con 11 11 quý nhận nhé con à, 43 và con à, 90 đấy con 90 thì ở đây à, là cái cầu nó chạy là ở đây là ta có hai con vị trí đầu vào đấy là con 6 và con 1 con 6 và con 1 này thì ăn về cho mình mình sẽ lấy là con 6 và con 1 này làm chạm cho cái ngày là một ngày mùng 1 tháng 11 thì nó ăn về cho mình là con 68 thì ta chạm 6 này và sang ngày hôm sau ở cái vị trí này là ta có con 7 con 4 thì mình sẽ lấy con 7 con 4 làm chạm của đối đặc biệt của ngày mùng 2 thì ngày mùng 2 nó về cho mình con 94 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 4 ăn được cái cái chạm 4 của ngày thứ hai các nhá và sang ngày thứ ba thì ở cái vị trí này ta có con 8 con 1 thì mình sẽ lấy con 8 con 1 làm chạm chạm cho ngày ngày mùng 3 thì ngày mùng 3 nó về cho mình là con 11 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 1 đấy và tiếp tục cho ngày à, hôm qua hôm qua ở đây là ta con 6 con 8 thì à, của cái ngày à, mình sẽ lấy con 6 con 8 này làm chạm chạm là chạm cho cái ngày mùng 4 thì ngày vòng 4 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình là con 43 con 43 thì nó lại đổi bóng anh em ạ nó đã đổi bóng thì nó không ăn sang cái chạm chạm thẳng mà nó ăn sang chạm bóng anh em nhé Đấy. thì con uh, à, 8 này thì bóng của con 8 là con 3 Đấy, thì ăn về cho mình là đuôi con đặc biệt đó là con 43 và tiếp tục cái cầu này cho ngày hôm nay thì nó cũng tiếp tục là đổi bóng thì ở đây là có ta có con 1 và con 4 ta có con 1 và con 4 thì mình sẽ lấy con 1 và con 4 này làm chạm cho cái ngày hôm nay là ngày à, mùng 5 thì ngày mùng 5 nó về cho mình con 90 thì ta đã ăn được bóng của con 4 đó là con 9 quý nghiệm nhé ta đã ăn được con bóng của con 4 đó là con 9 và nếu như cây cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho tất cả với những em thì ở đây ta có con 5 và con 3 cho ngày mai ta sẽ có con 5 và con 3 cho ngày cái ngày mai là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 thì ta sẽ có là chạm 5 và chạm 3 theo những cầu này quý em nhé Đấy. ta sẽ có chạm 5 và chạm 3 cho cái cầu này Đấy. vào ngày mai chạm 5 và chạm 3 cho cái cầu này đấy là cái cầu thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý chị em vào ngày mai và sau đây thì mình sẽ tiếp tục đi vào cho anh em một cái đường cầu nữa và tiếp ở đây là cái à, cái cầu thứ tư cái cầu thứ tư mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý chị em quý em nhé đấy. cái cầu thứ tư này thì nó chạy cũng ăn thẳng chạm nó cũng khá chỉ là ok quý em nhé thì quý chị anh chị em hãy để ý này hãy để cho mình này mình sẽ lấy cái con đuôi của giải đặc biệt là ngày là ngày 25 quý nhé là ngày 25 tháng 10 để bắt làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 1 tháng 11 thì ở đây là ta có là con 8 và con 4 này của ngày 25 này thì nó ăn về cho mình con 68 thì ta ăn chạm 8 này và tiếp tục cho ngày hôm sau là ngày 6 tháng 10 ngày 6 10 thì đuôi con đặc biệt nó ta có là con 049 thì à, bắt sang cho cái ngày là ngày mùng 2 tháng 11 thì nó ăn về cho mình con 94 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 9 và tiếp cho ngày là ngày 27 27 thì ta sẽ có là con 6 con 1 được cái vị trí là đuôi con đặc biệt của ngày 27 thì thì nó sẽ về cho mình là con 11 thì ta tiếp tục ăn cái chạm 1 cho cái cầu này và sang cái tuần này sang cái tuần mới này thì cây cầu hiện tại nó đang chạy với em nhé hiện tại đang chạy thì à, cái ngày 28 thì ở đuôi con đặc biệt của ngày 28 là con 3 con 9 này mình sẽ lấy con 3 con 9 làm chạm cho cái ngày mùng 4 thì ngày mùng 4 nó về cho mình là con đuôi đặc biệt là con 43 thì ta tiếp tục là ăn được cái chạm ba ở cái vị trí à, như trước trước đó quên em nhé Đấy. và tiếp tục cho ngày hôm nay này ngày hôm nay thì lại nó lại không ăn thẳng chạm quý nhá nó lại không ăn thẳng chạm mà nó lại đổi bóng quý em nhá nó lại đổi bóng này nó không ăn thẳng chạm mà nó lại đổi bóng Đấy. thì ở trên này là ta có con 4 và con 2 thì à, nó đổi bóng thì bóng của con à, 4 là con 9 thì ta ăn được con đuôi đặc biệt ngày hôm nay là con 90 Đấy. và nếu như cái cầu này nó vẫn tiếp tục cho chạy cho ngày mai quý vị nếu nó vẫn tiếp tục chạy ngày mai thì ở đây ta sẽ có là chạm 8 và chạm 9 cho ngày mai chạm 8 và chạm 9 cho ngày mai hoặc là hoặc là chạm bóng của 8 và 9 đó là chạm 3 và chạm 4 thì nếu như vậy thì ngày mai ta sẽ có là bốn cái chạm Đấy, vừa chạm thật và chạm bóng thì ta có sẽ chạm có chạm 3 này và chạm 4 và chạm 8 chạm 9 theo những cái cầu này cho ngày mai quý vị ngày mai thì ngày mùng 6 à, tháng 11 thì mình sẽ là đưa cho anh em tham khảo những cái đường cầu như vậy và sau đây thì mình sẽ đi vào phần à, tiếp theo đấy là đưa cho anh em tham khảo những cái à, à chạm đề cho ngày mai chạm đề cho ngày mai quý vị nhé thì à, những cái chạm đề cho ngày mai thì à, mình sẽ à, đưa lên đây thì đi vào cái phần à, chốt số cho anh em tham khảo vào à, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 thì à, bắt chạm đề bắt chạm đề thì mình sẽ bắt cho anh em đấy là chạm à, chạm không chạm không nhá chạm không và chạm 3 chạm không và chạm 3 đây là hai cái chạm cho ngày mai đây là ở phần ở cái phần chạm đề là chạm đôi đặc biệt còn ở cái phần là tổng đề cho ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em đấy là hai cái tổng đầu tiên đó là tổng 3 và tổng 8 này tổng 3 và tổng 8 và và tiếp là tổng là tổng à, 16 đấy. tổng 16 em nhé đấy thì dựa theo à, hai cái chạm đề cũng như là à, hai cái à, bộ tổng là tổng 38 và tổng 16 thì mình sẽ bắt cho anh em là ba cái bộ đề ba cái bộ đề cho ngày mai anh em nhé mình sẽ bắt cho anh em ba cái bộ đề cho ngày mai và mình sẽ bắt cho anh em là à, bốn cái bộ đề cho ngày mai đấy là cái bộ đề 01 này bộ đề 03 bộ đề 11 và bộ đề 33 đấy thì à, ở cái bộ đề 01 thì nó gồm có là 010 này 010 rồi là 060 và tiếp đến là 151 151 quý em nhé và cuối cùng của cái bộ đề 01 đấy là 5665 còn à, ở cái bộ đề à, 03 03 thì nó gồm có 030 này 030 080 và tiếp đến là 5335 và cuối cùng của cái cọ bộ 03 đấy là con 5885 cái cặp 5885 ghi nhận nhá còn ở cái bộ đề 11 <clears throat> ở bộ đề 11 kinh nghiệm nhá bộ đề 11 thì nó gồm có là 11 này 11 66 và 161 161 ở đó là cái bộ đề 11 còn ở cái bộ đề 33 ở cái bộ đề 33 nó gồm có là 33 88 và 3883 đấy. đấy là ba cái bốn cái bộ đề mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2009 kết đề chạm là chạm 03 tổng đề 38 và 16 bộ đề kết là bộ đề 01 03 11 và 33

đấy là ở phần đề còn ở phần lô lô thì ngày mai mình sẽ quay lại bắt cho anh em một con độc thủ lô cũng như là một con bệ thủ lô và à, một cặp trên hai quý anh em nhé thì à, cầu lô hôm nay thì à, nó lại tiếp tục ăn được nó đã à, ăn được à, lại một ngày và tiếp tục hôm nay nó lại tiếp tục là quay lại cái phần là xịt quý nhé phần mình nhấn mạnh cái chữ xịt cho tất cả quý anh em luôn đấy cái cầu lô hiện tại thì mình nó không được à, cái cầu nó không được à, chạy thông đấy cho nên là quý anh chị em hãy cân nhắc trước khi là tham khảo ấy, những cái con lô ở trên kênh thì ngày mai thì theo như uh, mình ấy thì uh, cái cầu mà nó đang còn uh, chạy thì của ngày hôm qua thì nó đã chạy là ngày thứ hai và ngày hôm nay là ngày thứ ba thì nó đã, đã gãy thì mình sẽ không bắt cái cầu đấy nữa và mình sẽ đi bắt cho anh em cái cầu mới của nhé mình sẽ bắt cho anh em một cái cầu mới đấy. và mình hy vọng ngày mai nó sẽ uh, tiếp tục là chiến thắng tương mừng rưỡi cho tất cả quý chị em tham khảo thì đầu tiên thì à, mình sẽ bắt cho anh em một à, cái con à, độc thủ lô đấy là con 66 cho ngày mai này đấy, con 66 cho ngày mai còn về phần bạch thủ lô quý em nhé bạch thủ lô mình bắt cho quý anh chị em đấy là con 72 72 quý em nhé đấy còn lô ghép xiên lô ghép xiên thì mình bắt cho anh em là 66 này 72 và 66 27 27 đấy là hai cặp xiên 2 cho tất cả quý chị em tham khảo vào ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2019 và ngày mai ngày mai các em nhé ngày uh, thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2019 thì kênh chuyên gia sẽ cầu 24 giờ chốt cho anh em độc thủ lô 66 bạch thủ lô 72 lô ghép chiên 6672 và 6627 và chạm đề cho ngày mai là chạm 0 và chạm 3 tổng đề là tổng đề 38 và tổng đề 16 Đấy, bộ đề kết là bộ đề 01 03 11 và 33 dàn đề à, ép vị cho tất cả quý anh chị em là đó là gồm có 101 060 1551 5665 030 080 5335 5885 11 66 16133 88 và 3883 Đấy. đây là toàn bộ những cái con số cũng như là những cái chạm đề tổng đề cũng như là cái dàn đề mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai ngày thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 thì mình chúc quý anh chị em ngày mai là một ngày à, tươi mừng rực rỡ và quý anh chị em hãy lưu ý thêm cho mình một chút đấy là những cái con số cũng như là những cái bộ đề những cái chạm đề trên đây mình muốn đưa lên cho tất cả quý anh chị em tham khảo nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi nhá nó chỉ là mang tính chất tham khảo cho nên quý chị, anh chị em nào mà trùng cầu trùng kèo trùng với những con, con số của mình thì à, mình hãy à, vào giao lưu tham khảo vào trả đá bia hơi quý anh em nhé còn những cái con số trên trên ở trên cái trên kênh này và trong cái video này thì à, tốt nhất là quý anh chị em là chúng ta chỉ à, tham khảo thôi Đấy. vì những cái con số là nó mang tính chất công khai cho nên cái tỷ lệ ăn là nó rất chi là thấp cho tất cả quý anh chị em Đấy và sau đây thì à, mình sẽ quay trở lại với cái à, giao diện của kênh cái giao diện của kênh các em nhé thì à, trong cái video của ngày hôm nay này ngày à, mùng 5 tháng 11 năm 2019 này thì à, mình cũng xin cảm ơn là à, không trăm linh hai lượt à, anh em đã xem vào xem và à, tham khảo cái à, video của mình cũng như là những cái con số ở trong cái video của mình Đấy và mình cũng à, cảm ơn những anh em quý anh chị em đã để lại cho mình những những lượt like quý nhãn nhá và kèm theo đó là những lượt comment thì mình hy vọng là những quý anh chị em nào mà vào xem cái video của mình thì hãy để lại cho mình bằng những lượt like cũng như là để lại cho mình bằng những lượt comment để à, à động viên mình cũng như là động viên cho những anh chị em trong đội làm kênh đấy lấy một cái niềm động lực để càng ngày càng à, lên cái video đều đặn cũng như là tìm được những cái cầu kèo hay cầu kèo đẹp đấy, và những cái, cái bộ số hay để chia sẻ cho tất cả quý anh chị em hàng ngày và quý anh chị em nếu như vào xem cái video của mình ấy, thì hãy bỏ ra cho mình là à, 5 3 10 giây hãy chia sẻ cái video của mình quý em nhé quý em có thể chia sẻ lên các trang mạng xã hội để à, cho nhiều quý anh chị em nữa biết đến cái kênh của mình Đấy để có thể là vào và tham gia tham khảo Đấy, những cái đường cầu những cái đường cầu cũng như là những cái à, con số mà mình à, đưa lên cho quý anh chị em tham khảo hàng ngày Đấy. và phần cuối cùng thì quý anh chị em à, vào xem cái, cái kênh của mình ấy, cũng như cái video của mình ấy, thì đừng quên nhấn cái nút đăng ký của kênh thì nút đăng ký của kênh thì hiện tại mình có đặt cái biểu tượng đây mình có đặt cái biểu tượng ở cái góc của màn hình đây thì quý anh chị em có thể là click vào đăng ký kênh và bấm nút chuông để à, theo dõi được cái kênh của mình hàng ngày quý em nhé và sau đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào buổi tối ngày mai ngày 6 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai mình chúc tất cả quý anh chị em là một ngày mới phát lập phát tài sau 6 giờ 30 quý anh em nhé